Dạ nói mày quen cái thằng đó BD vậy <laughs> Nó không có cưới mày đâu Em cũng phải hồ nghi chứ Có nghi không? Dạ không Tại không em thấy luôn. ảnh men lắm Chứ em nghĩ là tụi nó chắc ganh tị với em <laughs> Em lên chung thì ảnh để nguyên một ngày ở nhà từ sáng đến tối Mà ảnh đi hoài mà em điện thoại cũng không được nữa Mà người ta đang quay một cái điện video, déo vi ơ hoài Đi đâu mà sao mà không cho gặp mặt ừ. <laughs> Đi quay với ai ừ. Bà ghen á phải không? Ghen, bà ghen à. đi làm để kiếm đồng tiền cực khổ trăm bề mà ở nhà mà ghen tuông mù quáng như vậy em mà đi chơi là cả bít biết điện video em tắt tắt tắt tắt tắt vô chồng mình tắt tắt thì mình thôi đi không điện cho nam thư <laughs> điện nam thư xong điện cho Dương thanh vàng ừ. rồi điện cho khả như ừ. điện cho tất cả bít mà 4 giờ sáng điện ta rồi chị như bắt đầu đồn với chị thư chị thư bắt đầu đồn cho đó đó đó, đó bắt đầu tụ hợp lại rồi xong tội nghiệp bà năm thư sao mới tụ lắm ơi tôi tưởng mày chết lắm ơi bốn giờ sáng giờ mày điện tôi khóc quá trời lắm ơi <laughs> rồi bây giờ dạ, giới thiệu mọi người ơi mọi người ơi <laughs> dạ em xin giới thiệu em tên là lê dương bảo lâm năm nay 30 à, tuổi công việc chính của em là à, diễn viên và đây là người đầu ấp tay gối với em <laughs> Quỳnh Quỳnh giới thiệu đi dạ. Quỳnh Quỳnh dạ. Xin chào mọi người em tên là Tạ Thị Quỳnh Anh năm nay em 27 tuổi hiện tại em là là trợ lý của anh Lâm cái cơ duyên nào mà em và Bảo Lâm lại gặp nhau và ấn tượng đầu tiên của em dành cho người đàn ông này là gì dạ em với anh Lâm gặp nhau là ngày 14 tháng 2 là cái thường thường cái lễ tình yêu là em đều đem hoa ra công viên để bán ảnh quen cái người bạn của em cho nên là ảnh từ thành phố ảnh về ảnh chơi chung mà lúc đầu tiên thì em thấy ảnh là em rất là ghét ảnh chảnh chẹ lắm ảnh giống như thằng khùng á em bán hoa ở đâu dạ công viên ở dưới long thành long đó. dưới long thành còn uh, lâm là từ thành phố về dạ, dạ lúc đó em là sinh viên trường sân khấu rồi năm ờ. ừ. hai rồi ừ. mà lúc đó mình thể hiện xíu tức là lãng tử xíu tóc tai vuốt vuốt các thứ rồi chạy xe mà lúc đó em chạy xe sh thấy ghê lắm ờ. em còn nguyên chùm bong bóng mà xa xe đó chạy nản nản nản nản nản nản tao nhìn em quá trời em cứ tưởng là người ta trầm trồ với nhan sắc của em ừ. nhưng không sao đẹp mới biết giống một áo mưa <laughs> nhau vậy rồi sao mà hai đứa tiếp cận nhau đúng không dạ từ lúc đầu em thấy ảnh cũng đẹp nhưng mà nghĩ là ảnh chắc sẽ không cô em tại em xấu lắm à. với lại em nghĩ là em cũng không với được cái người giống như vậy dạ ừ. nếu như mà ở sài gòn á vô trên sân khấu là trung bình không ai thèm nhìn hết nhưng về về về với cái miệng của em ừ. em là thuộc dạng mà cực phẩm hiếm phẩm đó thực phẩm thực phẩm thực sự luôn tức là ra đường là ai cũng trầm trộ trơn trọi ừ. quỳnh có một người em nữa rất là đẹp luôn ừ. người em thì trưng diện hơn ừ. còn người chị thì nhìn ban đầu thì dơ dơ nó dơ dơ ừ. nên không có để ý tại sao lâm tía thác mà lâm cột một cái chùm bóng bóng sao là ờ, chột bóng làm gì chú ý tại vì nếu mà đi một mình em sợ là không có đủ cái sức hút để người ta chú ý em trời đất ơi nó em cột... mua 200 trăm ngàn bóng bóng mà bong bóng bay đó mình nặng Chà. Dạ. sao anh thuận em tâm sự với anh mà tự anh nói em bệnh nặng không chung bong bóng rất là nhiều ừ ừ rồi sao nè chùm chùm bóng bóng mà bong bóng màu hồng màu xanh đồ màu rất là bu đê ờ dạo dạo kiếm yêu tức là cái khu đó đó là mỗi tối là tất cả um, những người mà cô đơn những người mà à. ta thường ra ngoài để tìm người yêu rồi nọ ừ. rồi tấn công con nhỏ em sao vô là làm quen nhỏ em xong rồi sao nữa bắn bông đúng không hai đứa cùng bắn bông hả hai chị em bắn à. bông con con có em là chủ yếu là dẹo để ừ. quắt khách để quắt khách quát khách ừ. để vô ừ. bông ừ. ừ. còn nhỏ chị là không có nhan sắc cho nên dạt vô trong ừ. cắt bông cắm bông đồ ừ. là nhỏ em tươi quá ừ. là tấp vô làm quen nhỏ em nhưng mà sau khi vô là biết nhỏ em có bồ phải không lúc quen ai đúng không ừ. coi như là chết luôn rồi ờ rồi rồi sao? sau đây không lẽ cũng làm còn bóng bóng rồi làm rần rần chơi đó Ơ nhưng mà anh hỏi này khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông không còn nhỏ nào bắn bông khác à? tức là cái khu đó dạ, bữa dạ. đó gái đẹp như đi đâu hết trơn rồi <laughs> còn hai chị em nhỏ này lại quỷ cái <laughs> vợ em mà kêu quỷ cái đâu mà chị ơi ủa sao kỳ vậy tại sao em gọi là quỷ cái hả dạ em biết kia đứa quen rồi vợ nhà em tên tí em ờ quỷ cái chứ em quỷ cái gì quỷ cái mà 8 giờ rồi mà không có ai không ai ờ. mà lâu lâu mới về long thành một lần thôi kệ coi như là thí mạng luôn đi ừ, đại ừ, đúng không ờ à, cho vui nhà vui cửa đi ờ. có này bắt đại cái kia ờ. bắt đại cái kia ừ. à nói chuyện như bà này ừ. xong rồi cái bà rủ đi ăn em rủ đi ăn đúng không rủ viên tại vì tôi rủ viên nhóm rủ ông nào? à rủ nhóm đi ăn ờ à dòng vô đi ăn mà biết thân phận mình xấu hay sao ăn tự trả tiền luôn trời ơi mà nguyên một bầy con trai mà tự trả tiền không biết nhục còn nói đó kìa không biết nhục còn nói kìa ờ, đó sao không bao người ta tại mình đẹp mình là trai đẹp dưới quê cho nên mình à. không có giá bạn à. mời tôi là bạn phải bao tôi chứ ông ghen ghê <laughs> rồi sau khi mà mà đi ăn cái bữa đó em còn ấn tượng là anh này bị khùng nữa không hay là cái ấn tượng của dạ, em có thay đổi em cũng hay ghét lắm tại vì ừ. em thích cái anh kia trời ơi <laughs> ai vậy đức hả dù gì <laughs> rồi cái xong cái ảnh đưa em về cứ dí theo em xin số điện thoại của em cái em thôi cho đại chứ để nó công nó càng cười riết nữa oh. cái xong cái cũng cho cái anh nhắn tin em ba ngày sau cái anh chở em về nhà ảnh luôn chở em về nhà ảnh luôn rồi về rủ nhiều bạn chứ không à. phải là về một à. mình cô à ừ, à, ừ, à. rủ về xong rồi à, tự nhiên thấy tính cô tốt quá à. là em đấy cô này hồi đó giờ có ai nói với em á là nghi ngờ giới tính cô làm không dạ có nhiều, nhiều chứ <laughs> nói là sao dạ nói mày quen cái thằng đó bd vậy nó không có cưới mày đâu ít nhiều với em cũng là gái mới lớn mà dạ. Ờ, đúng không mới lớn anh không cái lúc đó à, anh đang nói đó em cũng phải hồ nghi chứ có nghi không dạ không tại không em thấy luôn ảnh men lắm <laughs> chứ em nghĩ là tụi nó chắc ganh tị với em <laughs> lâm làm gì em mà em biết nó men làm dạ. gì em em cảm nhận được cảm nhận dạ đang hỏi kìa nó có ấy không nó đúng ờ, ờ, không quen có có vụ đó nó đây nè lực lượng có vụ không nè dạ có chứ bao lâu làm bao lâu là bắt đầu vụ dạ. đàn ông nào cũng vậy hết trơn á vụ ờ. hết á bảy tháng rồi đến vụ kia nữa ở lâu không dạ tự nguyện ghê lắm ai ai ghê ý là em đó ờ sao đâu anh nghĩ với nhan sắc này em mà cởi cái bộ đồ vest ra cái là muối đồ thì ghê lắm chuột rồi này nọ ừ thử hỏi ừ huynh nào chịu huynh nổi nào mà chịu nổi ồ vậy có nghĩa là lâm đâu có cần dụ nhiều đúng không không dụ nhiều chị em chỉ cần nói chị dân biết cái miệng của em rồi đó ừ ví dụ em muốn hề nó hề ừ, còn em ừ. muốn mà lãng mạn ngôn tình cũng có luôn ừ. bao lâu thì cũng lên sài gòn cô cô cô cô làm trợ lý cho em mấy năm rồi ở chung nhà với em dạ quen nhau chắc cũng phải 5 năm 5 năm là trong sáng đúng không 5 năm trong sáng anh ừ. trong sáng không trời ơi sáng nhẹ thôi nói trong sáng là xạo sáng nhẹ nói trong sáng 5 năm cho cho em gặp mặt à, dối trá dối trá dối trá Ôi trời tôi sợ ghê Ờ à, Ôi trời ghê ghê Ờ cái bà đó nó ghê nó dễ cầu sớm hơn bà đó <laughs> Đúng không? Em nói thiệt còn mấy người mà ta chia sẻ thật lòng ờ à, tôi vậy tôi vậy là mấy người nó đàng hoàng đúng trời ơi, tụi hung ghê trời nắm tay trời tụi ơi cái bà đó theo trai sớm đó ờ. hay quá có nhiều trường hợp rồi hay quá năm ơi Coi... nói về 5 năm trong sáng thì không trong sáng lắm sáng nhẹ thì cũng có sơ mút đồ này nọ ừ. nhưng mà nhưng thật lòng ờ và quen đến 5 năm và khi đó điều kiện em có rồi em nghĩ là em đã nuôi cô này được rồi và em ừ. lo cho cô này được rồi và ừ. em uh, kêu là thôi lên đây ở đi để mà ừ, hỗ trợ nhau trong công việc em lên chung thì ảnh để nguyên một ngày ở nhà từ sáng đến tối mà ảnh đi hoài mà em điện thoại cũng không được nữa mà người ta đang quay một cái điện vi déo vi ơ hoài đi đâu mà sao mà không cho gặp mặt ừ. đi quay với ai ừ. đó, đó. bà ghen á phải không bà ghen bà ghen à. đi làm thì kiếm đồng tiền cực khổ trăm bề à. mà ở nhà mà ghen tuông mù quáng như vậy ừ. <laughs> em đã kêu quỳnh quỳnh lên sài gòn chắc chắn là em đã tạo được một cái niềm tin với phụ huynh của quỳnh quỳnh rồi đúng không dạ ba ba quỳnh mê em lắm ba em một ít cười lắm mỗi lần coi thấy ổng cái cười cái tiếc cái hai cái nú này ra luôn <laughs> trời ơi trời nói nghe nè như vậy là mình sẽ tính là tính từ cái lúc mà ha em quỳnh bắt đầu lên ở trên này để làm trợ lý cho lâm là bắt đầu lòi ra tật xấu nè lúc rồi. đó mới thấy được tật xấu của nhau nè giờ để quỳnh nó kể dạ anh bày hài lắm <laughs> trời ơi với lại um, hay cọc cằn nữa vô duyên nhiều thứ lắm ờ. dài dớ của anh này vậy <laughs> anh hay dục lên mặt em vậy nè bệnh hoạn <laughs> trời ơi <laughs> ủa cái vớ mà dục lên mặt người ta là bệnh lắm luôn à. rồi đó ảnh hay cái quần anh dục cái mặt này. đó rồi cái gì nữa nè Ông nhân viên lắm ông ví dụ ông kêu em là ông nhắn tin là gần 5 phút nữa về tới nhà nha chuẩn bị cơm cơm canh đều phải nóng hết chứ nguội là không ăn em chuẩn bị sẵn hết rồi cái về tới nơi thôi anh mệt quá anh không ăn đâu hơi nữa cái em dọn lại lần nữa mới chịu ăn mà phải năn nỉ mới chịu ăn em nấu cơm dạ. lâm có bao giờ nấu cơm không dạ không vậy hả rồi á ờ, có có hay khen em không dạ chị chê thôi 7 năm quen biết nhau chỉ có đúng một lần là anh anh vô nhà em là em đang nấu cái canh á cái anh ăn anh khen tới tấp nào hồi lúc mới quen á à. khen thấy ghê lắm giờ chơi muốn giống như là đồ bỏ đi <laughs> chê là chê chê giỡn thôi chứ đúng không không chê thiệt anh thật sự món đồ ăn rất dở luôn là cô ấy không ăn hành được là ép mình không ăn hành nó ăn ngò luôn và đặc biệt là gia đình có kỵ chữ đường không bao giờ mình nêm đường em là đó, ngọt khoái ngọt mà giờ đi làm vừa mệt vậy mà đồ ăn thì lúc nào cũng xum xuê hết xum xuê đồ ăn là xum xuê nha Ờ. nhưng không có đường không ăn được nó mặn hoặc là nó lạt quá đúng là nó bị sâu sao á ừ. như vậy thì mỗi lần ăn uống chắc là là căng thẳng lắm đúng rất là căng thẳng và cọc luôn sẵn nói tật xấu của vợ luôn đi nói luôn tới phần em rồi đó không em cho hả? nó nói em nữa Rồi, bắt đầu. rất là nhiều ví dụ em mà đi chơi là cả showbiz biết điện video của em tắt tắt tắt tắt tắt tắt ví dụ chồng mình tắt thì mình thôi đi không điện cho Nam Thư <laughs> Điện Nam Thư xong điện cho Dương Thanh Vàng ừ. Rồi điện cho Khả Như ừ. Điện cho tất cả showbiz mà 4 giờ sáng điện ta rồi chị như bắt đầu đồn với chị thư chị thư bắt đầu đồn cho đó đó đó, đó bắt đầu tụ hợp lại rồi xong nói thằng lâm thì ăn chơi đồ này nọ là bữa bữa điện ai năm thư hả Trời. <laughs> tội nghiệp bà năm thư sao nó trời ơi lâm ơi tôi tưởng mày chết lâm ơi bốn giờ sáng vợ mày điện tôi khóc quá trời lâm ơi <laughs> có nghĩa là làm rần rần độ độ lên và tất cả mọi người quan mang hết ờ. Ừ. chị tâm thư điện cho em chị cả ờ. như điện cho ờ. em ờ. nói trời biết nó bị cái gì hôn ờ. À. có chuyện gì hôn mà sao vợ nó quan lo chứ vậy? Ừ. dạ chị, cuối cùng bữa đó ông đi đâu bữa đó đi nhậu đi nhậu với bạn vui một năm em chỉ đi chơi một lần thôi mà cũng không cho chơi mà biết đi tập bài đi kiếm tiền là không bao giờ điện nha tại anh nói anh đi chơi em cũng phải nóng lòng chứ phải lo đúng dạ. không phải lo chứ chơi rồi 4 giờ mấy sáng về nhà rồi cái việc đầu tiên em làm là cái gì em ngủ em về em giận luôn trước chị à. mà từ đó giờ cái tật của em là em mà giận là cô ấy là người xin lỗi em không vậy em xin lỗi trước vậy đó hả dạ. rồi ôi là nó xin lỗi đồ này ừ. nọ bóp chân ừ. bóp tay đồ này nọ quầy luôn à <laughs> ở nhà chắc em nói hết đúng không <laughs> ở nhà chắc cô ấy bị thiệt thòi không có dám không nói có ai cũng tưởng em là ở nhà là em nói chuyện nhiều lắm nhưng mà không có ở nhà em không nói chuyện thiệt sự luôn em nói này giùm anh chứ anh nói kỳ á dạ ở nhà thì anh đầm tính lắm anh à. không có nói chuyện với ai á em cậy họng cũng nói nữa thiệt không ở nhà nó bắt em lên đây nói vậy vậy dạ thiệt, thiệt không dạ không thiệt là bữa giờ em là đăng lên facebook là tìm tài xế em nói là tất cả yêu cầu là giờ giấc đồ này nọ ừ. lương bổng đồ ok hết ừ. nhưng nó có nói nhiều hay không nó nói nhiều là ông không lái ông mệt ông bị mệt ngày không nói chuyện em nói mệt em để dành cái năng lượng để em đi quay ờ. để dành năng lượng để khi mà em live stream em làm công việc thôi à. ai tưởng nhà em nói nhiều em không có nói nhiều mọi à. người ờ. ơi anh thấy quỳnh là... ít nói đúng không ít nói anh nhưng mà làm nhiều vụ xây nhà là cô ta xây luôn tất cả cái gì mà lớn lao rồi tất cả lo hết một trăm phần trăm ừ. còn em em làm cái đó không được những cái gì mà như của những người đàn ông là cô cô ta làm hết ở nhà kêu em là công chúa <laughs> công chúa ơi công ừ. chúa ơi vậy á ơi hồi đó ảnh thích em là mẹ của ảnh lắm à. <laughs> lúc mà gọi trọ chút ờ. chưa có con á ảnh là con của em á à. ảnh à. ngồi trong phòng nó sung sướng em thích nhất là trời mưa là được ấm áp với mẹ lo em hay vô đắp mền cho ảnh lắm cảnh phái anh kêu mẹ ơi mẹ ơi <laughs> ờ đi ghét quá vậy ờ vậy hả mỗi lần mà kêu nó mẹ ơi cơm con ăn là mẹ bây giờ à, nấu được cơm cho ăn ờ. mẹ ơi lạnh là tưởng tượng là mẹ đắp mền cho con ờ. dễ thương quá ờ dễ thương quá hả ngày hôm à nói cái vấn đề nữa là ngày xưa là vừa làm trợ lý vừa làm tài xế cho em luôn em với con dương thanh vàng là đi diễn đi tấu hài chị là cô ta thắng chạy tới đâu là răng răng tới đó lái xe hơi hả lái xe hơi à. mà thắng là thắng lết bánh mỗi khi mà tụi em chạy xô là nhiệm vụ con dương thanh vàng là bắt đầu nó xỉu trong xe chị ừ. ví dụ lỡ nhưng mà chú công an mà chú bắt một cái ờ. là nói là con dương thanh vàng nó diễn quá nó bị nó bị tăng xong nó bị ờ, xỉu ờ. rất là là là là là là, là giỏi sao mà còn em tới giờ em chưa biết lái xe luôn <laughs> sao em ờ. đưa tụi anh đi từ bất ngờ này đến bất ờ. ngờ khác không vậy nhưng mà vậy là có xe xu ăn diện không không không xe xu ăn diện mà nó đi theo cái kiểu mà nó bị bày hay luôn đó chị <laughs> trời ơi tức là đi tới chỗ đông người thì mặc đồ đó là ok nhưng ở nhà mặc những cái bộ đồ hú hồn những cái bộ đồ mà mấy chục ngàn ngoài bốn chục ngàn không bộ đồ mà về dưới quê về ừ, với mẹ ừ, mà ừ, mấy ừ. cái sớm mà cái miệt ừ. miệt thứ miệt mà đổ đóng đóng đóng đó ừ, ừ, ừ, ba bốn chục ngàn ừ. mấy cái mà ren ren ren mà <laughs> bông qua rồi này nọ đó ừ. mà mặc cái nọ nó cũ mà không chịu dục ừ. em phải đè đầu em xé rồi em bứt hai cái dây này để dục cái bộ đồ đó mua đồ khác nhiều khi em hỏi quỳnh ơi sao mà kỳ của quỳnh ừ. ví dụ nhiều khi mà anh về anh mệt mỏi em phải sexy một xíu <laughs> em không phải mặc đồ em uống đường một xíu ờ, uống lượng, để cho ờ. mà nó tươi mới cái tình ờ, yêu ờ, mình ờ, ờ. nhưng không chịu vẫn mặc cái đồ sến xuống mà dây hai dây đồ bèo đồ này nọ mà nó như nhăn nhíu đồ thấy ghê lắm tại không thích tại nhiên cái đây em mặc nó thoải mái có em bé nữa em oh. nó mặc đầm thì nó rườm rà đâu có ngồi lên ngồi xuống để mà làm đồ ăn đâu chị biết em vừa làm đồ ăn xong rồi con khóc em phải chạy lên vừa chạy lên chạy xuống mà thang lầu nó rất là nhiều mày rất là mệt mà mặt đầm thì nó dướng díu tùm lum hết á với lại nhiều thẩm mỹ viện em kêu ờ quỳnh ơi dù răng mình bị ờ, bị bị mẻ <laughs> bây giờ em mình đi làm đi cũng không chịu làm tiếng mày là cái thẩm mỹ viện nó cho ừ. miễn phí năn nỉ quá mới qua làm thôi vậy đó hả thiêu thôi nói chung là không có biết chân diện cho cho bản thân của mình ừ. ừ. dạ. mà bây giờ em có mong muốn quỳnh là cái điều gì không bữa nay nói thật lòng với quỳnh luôn đi mong nói muốn điều gì thay đổi á à, em mong muốn nói là luôn. quỳnh sẽ dục những bộ đồ cũ ở nhà đi <laughs> và đừng ăn cắp phấn son của em nữa cái vỏ đồ trang điểm của em lâu lâu em mất đồ anh em mất cây son em mất cây vẽ chân mày em tức em chửi trợ lý em tưởng mới làm mất ai về về vợ em cấp của em mà hai vợ chồng đã tối ngày cái chữ lộn đề son phấn nó kỳ lắm ví dụ em kêu à, đi đám cưới đám, đám hỏi đám ơ rồi đó thì mình ra tiệm mình trang điểm khoảng 200 ngàn ba trăm ngàn không chịu nhà tự vẽ chị mà nó có kéo tay đâu vẽ cái mặt nó kỳ lắm mà phải chi mà người bình thường nó vợ lê dương Bảo Lâm diễn viên ờ, này ờ, ờ. mà vẽ mặt kỳ cục kỳ đờ vẽ sao đâu nè tức là tự phiêu anh Gì? hồi nãy lên đây là tự trang điểm em nói không chương trình của bắt cúp đàng hoàng đi lên trển cho người ta làm em đạt hai chồng chữ lộn xong mới lên tới đây làm thật sự hy vọng là à, trong thời gian rảnh rỗi thì à, học nấu ăn ngon hơn ừ. nên à, chịu khó niêm đường xíu ờ. để cho cái cuộc sống mình nó ngọt ngào hơn à em muốn là em nấu ăn thì cũng tâm huyết của em á cho nên đừng có trêu lố quá anh nhiều khi anh chơi mà em em thấy em buồn lắm đồ ăn em cũng trang trí đồ đẹp lắm nó em thấy hoành nó vậy nó hoành tráng lắm cá mắm đồ lẩu đồ nghi ngút nghi ngút nghi ngút ừ, ừ, ừ, ừ. nhưng ăn vô thấy ghê em mong muốn mong muốn thay đổi điều gì? gì người đàn ông này dạ chỉ mong anh là bớt chơi em lại thôi Lâm là cái như là tấn công tới tóc Quỳnh nhưng mà anh biết trong thâm tâm em rất là thương vợ em yeah. Dạ. thì nhân hôm nay anh cũng như là mọi người cũng đang rất muốn nghe em nói một lời gì đó thật lòng thật tâm của em dành cho người phụ nữ này à, ví dụ khi mà em à, đi theo cái con đường nghệ thuật này chắc chắn sẽ thị phi rất là nhiều và khi mà vợ em nghe những cái lời đó thì chắc chắn là vợ em cũng à, sẽ bị chạnh lòng đôi chút thì em chỉ muốn nói là em không giờ đem cái hạnh phúc của em ra mà em đùa giỡn ai nói gì nói miễn là gia đình mình hạnh phúc cùng nhau nắm tay qua những cái chặng đường khó khăn gian nan là được rồi cho dù ngoài kia bao la sóng gió chỉ cần anh với em bảo vệ nhau hạnh phúc với nhau là được ok